đây là cái dòng máy rắn cạnh cầm tay ST 300 đây hiện tại thì tôi đã tháo cái khung bàn rồi à, ờ, cái cái khung để bàn nhỏ tức là nếu mà uh, dán đối với làm tại xưởng chúng ta dán ván ván nhỏ chúng ta có thể hoàn toàn uh, dùng cái bàn này hoặc là mở rộng bàn để chúng ta dán còn khi mà chúng ta muốn dán bằng cầm tay với những khổ ván lớn chúng ta muốn cầm tay để chúng ta dán thì chúng ta phải tháo toàn bộ cái chân này ra đây tháo toàn bộ khung, khung chân ra và chỉ lúc này chúng ta chỉ còn cầm nguyên cái máy được để chúng ta dán chạy theo uh, theo theo ván ván cổ lớn nha thường thì những cổ lớn sẽ vận dụng những việc này đây, chỉ ta nhét đây ro nhét đây xong rồi ta cầm hai tay cái này tác dụng để hỗ trợ vừa cầm và vừa uh, giữ để cho nó chắc chúng để sát vào mặt bàn sau đó là khi ấy xong ta bật công tắc động cơ cho nó chạy đây các bạn xem rất là ok đây đấy gọi là dán cạnh cầm tay tác dụng cầm tay để đẩy ván thế nó sẽ ăn ờ, ván đây là cái chỉ nó bé hơn so với mặt bàn thôi còn khi mà chúng ta chỉ to hơn tí nữa thì ăn nó sẽ rất là vừa và đẹp nó dán rất là ấy đây keo ăn này keo ăn ván ăn chỉ rất là đều ngoài cái mặt bàn của tôi thì nó ờ, nó không được uh, mịn lắm dán này nó không được uh, ờ, còn chuẩn mà còn nếu gắn mới thì dán cực kỳ chuẩn quý vị có nhu cầu liên hệ ngay hotline 090 359 2669 truy cập ngay website máy tốt.com.vn xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn